うえあいややっぱベトナムが難しい発音がむずいわこれよこれもさカックじゃんカックこれもカックはんよカック カックとカックあーむいカックカッハンもう一緒やんカッハンカッカッカッ一緒やないかい違う違うちょもう分からんから違うんだけどあかッちょもうダムさんに聞こうダムさんに聞くしかないダムーイ Please teach p r ション n c i a t i o n Okay, keep up This one カッ 아, 아, 아, 간다, 야, 간다. Khá. Nó không có different nhiều. Yeah. Ờ. Yeah. Ờ, dạ. Nó chỉ có mỗi cái này thôi. Yeah. Dạ. Cho nên cái này là khác. Ờ, khá. Nhẹ thôi. À, khá. Khá. So thai right. À. Nhẹ thôi. Dạ. Khá. Khác. Khác. À. À. もう年の感じってことね。え、ちょっとやってみて。Khác. Khác. Cái cái lưỡi lúc mình đánh cái khác sao? cái mũi nó hơi lên chút à. thân thân ấp dạ. kháng thắt kháng dạ kháng à kháng ở đặt ra khát ờ, ờ, khát ừ. khát ờ, khát khát ừ, là khát là khát là khát khát là này khát khát tức là mình 長いと短い、nhưng à. mà nó tùy,長いと短い tùy tùy tùy à. cái cái cái ngữ cảnh ừ. cho nên cũng không có dễ bị um, nhầm lẫn ờ, ok khác khá khác ý cô chưa nói vậy đúng rồi khác ờ. khác nhanh thôi anh ờ. đừng có kéo dài à. cái chuyện dài nhé cái này cái này khác không không không có dài らこっちが短いよ có một giây à dạ, dạ, dạ. các bạn nói khác ừ. đúng không khác ほらこっちが長いこっちがはいkhác à, khác khác là ừ. này à. đúng không khác khác không tự nhiên ああ分かった分かったタムさんの聞いてさ書いてみようちょっとうんあいいようんはいうんうんオッケーオッケーいやいやえー、こっちはダメよいやどう考えてもこれやろマジでやってやってなああもう簡単や Đúng rồi Đó ừ. Khách Đúng rồi oh. Đúng rồi à. Khách đi Khách à, Đúng rồi Ê Đó đi nè Đúng rồi à? Khách Ê Đúng rồi Ê Đúng rồi kìa Đó <laughs> à. Khách Khách Và Khách Khách Khách Khách Khách Khách Khách で、ヤンニョイングリッシュかな。これがなんか強くなるか、くがね。そうそうそうそうそう。はっ。ね。はっ。く。ね、ね、ね。ね。え、くね。え、く。はっ。かっ。这个要有。かっく。かっく。かっく。かっく。あ、白呀。